ơi Cho anh này Không ăn á Anh mà không ăn thì tức là anh đồng ý làm người yêu của em nhá à. Còn ăn thì làm chồng em